Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang có mặt tại uh, ờ, An Long Cổ Tự thuộc uh, tổ 5 khu vực 6 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ Thì uh, hôm nay uh, Phước uh, có dịp và có duyên để uh, đến đây hỗ trợ uh, giúp đỡ cho bà con nghèo mình uh, uh, một ít phần quà uh, trong cái uh, nhân dịp Tết này Thì bây giờ uh, ở trong thì đang chuẩn bị uh, tiến hành uh, ờ, phát quà hỗ trợ bà con và bước mời chú anh chị mình đi vào cùng với phước luôn nha Hỏi hỏi đi đâu vậy? Anh đi mua cho. Dạ, đây là à, bà con đang à, chuẩn bị xếp hàng do tình hình là dịch đó nên à, hôm nay cũng có sự à, kết hợp và hỗ trợ của bên à, khu vực chính quyền địa phương đây mỗi phần quà hôm nay sẽ gồm là 10 kg gạo nha cô chú anh chị kèm theo đó là bánh mứt với lại à, nước ngọt dạ chủ là kỹ sư với chỗ ăn thuốc quan trọng đây liêm à, cầm máy đi liêm cầm máy xéo đứng một đoạn đi nè con đứng ở đâu cô hồi là con lên đây phải không dạ, à, à rồi nè liêm đứng mé bên này không cho liêm liêm thôi nó cầm máy quay dạ, Được rồi, được rồi cô tháng tháng là tháng kính thưa quý lãnh đạo các cấp cùng quý gia đình thân mến thì nhằm chăm lo cho các gia đình vào dịp tết nguyên đán hàng năm được sự hỗ trợ của gia đình ông nguyễn thắng phước đoàn từ thiện thành phố cần thơ đến hỗ trợ cho gia đình các gia đình về thành phần các quận huyện xin trân trọng và giới thiệu có đồng chí võ thành trung phó chủ tịch hội liên hiệp quận về phía góc độ đó là lý phạm trần đức kha phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường về phía gia đình nhà tài trợ hôm nay thì có ông nguyễn thắng phước đoàn từ thiện phước thành phố cần thơ có nguyên sư thích nữ quỷ phượng phó ban di sự phật giáo hòa hải quận cái anh cùng bà con đến ngày quà hôm nay à, con là người à, như là ta thường kêu là shipper đó <laughs> người đại diện cho mạnh thường quân bên con bên à, thường ta kêu con là phước cần thơ thì à, hôm nay được con ghé đây để hỗ trợ 100 phần quà à, đến bà con mình thì mỗi phần quà nó sẽ gồm là 10 kg gạo 10 kg gạo nha với kèm theo uh, cho mình là một uh, cặp nước ngọt thì trong đó cặp nước ngọt nó sẽ à, có thêm nữa là uh, nửa ký lạc xưởng một bịch uh, mứt hai bịch mứt thì để cho bà con mình ăn tết chứ uh, cái uh, mục đích là mình ăn tết nên con không có gửi là nước tương nước mắm gì trên, tại con nghĩ là nhà mình ăn tết thì mình chỉ cần uh, có những cái thứ này thôi để mình ăn tết còn uh, nước tương nước mắm thì mình chắc mình ăn mì gói gì đó là ăn hồi xưa giờ bởi vì giờ tết thì mình sẽ cho nó có cái không khí kèm theo đó thì uh, sẽ là mỗi phần quà kèm theo là một uh, trăm ngàn đồng để cho bà con mình có thể ờ, là về mua phụ việc hay là cái gì đó mình mua để mình cúng kiến ông bà trong ờ, ba ngày tết tại năm nay cũng dịch nữa thì ờ, con cảm ơn là rất là mong cô chú anh chị à, gì nè tự cầm cái này có nói quá à, với bà con mình chung vui ha dạ con cảm ơn nhiều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 mùa xuân mới lại đến năm nhân dần cũng là tết nhất của chúng ta của bà con của mình thì ai cũng vui xuân và đón tết hết các mọi năm nhưng đặc biệt hôm nay là cái ngày mà sinh hoạt sinh hoạt thường xuyên của dịch covid 19 thì rất là khó khăn và cả người dân cả những người dân các công ty xí nghiệp và các cơ quan ban ngành trong đó có chùa tam bảo của chúng ta nữa cũng rất là gặp nhiều khó khăn nhưng trì cái ờ, lao động tình tin, người tình thương người nhường cơm xả áo thì ờ, phượng cũng có ờ, mở năm thì cũng có các quà nhưng mà năm nay cũng rất là em hẹp nhưng nhằm nhân viên phượng viên đã đến thì phượng đã tạo được cái đoàn của Cần Thơ đến dự đến tham quan và phượng cũng có xin và những đỡ quà thì chú Phước cũng có dịch quá thì chú cũng rất là sợ không biết mình có làm gì không nhưng mà chú cũng về thì tấm lòng thương người nhìn tôi xa áo à, lá lành tình lá đắt lá đắt tình lá mát trong cả buổi thì tôi biết điều chính nên hôm nay chú cũng dám nhận động khi trên mình đi đến từng nhà từng nơi những người bạn tôi khác để uh, vận động và như xuân tâm tết cho chúng ta ngày nay thì trước khi à, làm uh, dứt lời thì uh, à, cụ khai mặt của anh long sự cũng xin chân thành cảm ơn gia đình sư Phước và các bạn từ thiện của mình đã cũng đã à, hy sinh giúp đỡ chẳng ngại mình xã xa xôi và và công sức của mình để đến đây và tôi à, tặng những phần quà cho các bà con ở trong trường thành chúng ta thì thay mặt cho các các à, chùa An Long cũng như các bà con trong đó ở đây xin chân thành cảm ơn gia đình sư Phước và đồng rất rất nhiều và luôn luôn lúc nào cũng được và hạnh phúc an vui và lúc nào cũng là hướng dẫn đoàn đi làm các từ thiện à, trong những à, lần và xa nam mô a di đà phật xin cảm ơn tấn phước và cô phượng thì tiếp theo chúng tôi đang rõ thành sơn phó chủ tịch hội chúc đỡ quận lên giao tấm lòng vàng trên ban tài trợ và cô hôm nay cũng là vì à, tấm lòng tình thương cũng như là năm mới điều à, à, gia đình của Phước và vận tặng từng bông hoa tươi như hoa và lúc nào cũng đẹp như hoa ngô phật là di lặc đã được con con nhiều như hoa nha con dạ. xin cảm ơn kính thưa quý đạo thưa quý bà con và các mình sẽ gian lẫn với nhau nha rồi cảm rồi, hai cổ phiếu à, lên đây trước cái ném lên đây trước không ta dạ dạ ai lấy phiếu cũng được hết trơn á anh à, thì đúng sao bạn không qua đây lấy luôn tiền đó ờ à, đúng rồi người đây ờ chị lấy sống đi vòng qua cô lấy đi vòng qua đây lấy tiền bên đây nè cô à, rồi rồi chú bé lấy à, đây Đây đây đây đây. Đó, dính vào bển lộn. Lấy phiếu. Cái anh đi người Tây qua chứ bạn, để đâu Hai đứa cái này. Lấy Dạ mấy, mấy cô chú ờ, xong cái qua đây nha. Đây ờ, qua đây cho bà bầu đây bà gửi tiền. Ai đi quên em về là qua mất trăm ngàn nha, 1 triệu nha. Còn tiền đó nha ơi qua đây nó thiếu này chị qua dạ. đứng đây nè do là biết sao cô chú anh chị <laughs> chuẩn bị không kịp á nên phước không mua bao thư giờ để sẵn tiền ngoài luôn à để đi đưa vậy cho nó dễ nhiều khi đưa bao thư mình đưa có 50 ngàn đâu ai biết bây giờ ai cầm nổi giùm nè à, quan cả quan tiếp Ôi trời, hay phá luôn Qua qua em đi cái đi em đứng cho nó đầm rồi Tới đây đi. Ăn tới tiếp và không không chị cầm phiếu đi chị cầm phiếu đây gì lấy quà xong rồi gì cầm phiếu qua đây rồi bên đây à, lấy phiếu bên đây phát tiền chị không lộn chưa con vô chưa đây đây đây đây lấy đi lấy đi năm rồi năm rồi quà đây nè cô nếu đủ nè ở dưới người tàu đi tàu lên tàu lên lấy một cạo ra bớt bớt đây rồi xong qua đó lấy tiền luôn Thank you từ từ nha từ từ ai cũng có chứ ai có phiếu là cũng có chứ mới là em liều quyết liền cái chân phải góc đây nè đứng cái này quay xuống nè à đứng né đốt này kia lắc lắc lắc lắc gạo lắc gạo lắc gạo không phải đâu bà đi rồi nó ở đây giúp quá ông bà nó chứ ở đây gạo Hãy subscribe

đây mình à, chia ra tới à, hai ba đợt đó cô chú anh chị một đợt là mình à, phát chỉ có 30 người 40 người thôi đang dịch bởi vì mình không có tập trung đông tiếng sau thì uh, bắt đầu bà con mới sẽ tới rồi đây do là để uh, mình à, tránh à, tình trạng à, tập trung đông đó nên mình chia giờ ra cô chú anh chị nên bây giờ thì ai có phiếu Tuấn sẽ nhờ ni sư đây để đến tận chùa và gửi mình đã trao cái phần tiền còn lại cho cho dạ cho, cho gì nè ni sư ni sư dạ một cái thôi một cái thôi sắp hai cái luôn <laughs> rồi lấy tiền chưa lấy tiền chưa rồi luôn phải không ạ à? rồi đây mình uh, chuyển vô trong nãy là chủ yếu là phát uh, phát cho một tớp trước cũng là phát như bốn mươi mấy phần rồi bây giờ mình uh, à, chất vô mình đem vô trong năm mươi mấy rồi hả cô dạ rồi mình chuyển vô đây ha đây à, mình ghé chùa sẵn mình uh, ăn bún luôn bún chay nha cô chú anh chị quá duyên luôn quá duyên luôn <laughs> dạ dạ dạ à ồ sẵn rồi sẵn rồi khoe cô chú anh chị luôn ở đây à, ni sư mới à, tặng cho con của hước một à, bộ à, áo phật áo phật cho bé nghe nghe, nghe anh y sư đây nói là một năm là chỉ có một bộ thôi hả con dạ một năm một bộ hả đó áo phật cho bé váy ờ, đó với áo đó quá vậy cưng ha cầm lên cầm lên em ờ, đó này là bận tới 1 tuổi 2 tuổi luôn á này cỡ 3 tuổi bằng vừa vậy là bộ này làm kỷ niệm luôn rồi đó để tới uh, như suốt đời luôn đó cất luôn đó thiệt mà cái này cất luôn phải chi à, đúng rồi lúc à, gã chồng gì đó phải chi mà gì nè phải chi mà mình biết tên đó nữa nhờ sư ghi tên lên luôn ba mà chưa cho chưa cho hai vợ chồng em hay à, chưa cho hay đây à, đây nè áo phật này nè cô chú anh chị đó ở đây còn bộ nè rồi bây giờ Phước sẽ à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ nha à, cho chương trình ngày hôm nay à, dạ à, bây giờ Phước à, xin phép à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ à, cho chương trình ngày hôm nay thì tổng cái chương trình ngày hôm nay là mình ờ, phát 100 phần quà thì tổng cộng với ờ, phát luôn 100 ờ, ngàn trên mỗi phần quà thì là 35 triệu tổng cộng thì bây giờ là những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chương trình thì có cô đây luôn con đọc để cho cô biết có gì giống như cô gửi lời cảm ơn hết đầu tiên là cá nhân của hai vợ chồng con và để làm thuốc cho bé luôn là hỗ trợ 5 triệu cô chú học đường ở Vũng Tàu hỗ trợ 10 triệu chị Mùa Trinh hỗ trợ 10 triệu cô chú An Bình ở bên Mỹ hỗ trợ 100 USD cô Lan ở Mỹ là thường là khi là cô ghép đó cô ghép à, ủng hộ là 2 triệu chị Xíu chị của anh Quang ở Mỹ hỗ trợ 7 triệu em Trung Tâm ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu chị Quỳnh Thị Thí hay là Thủy là hỗ trợ 500 ngàn đồng một bạn có ờ, tên là anh lệnh ờ, Thiên Thanh hỗ trợ 100.000 đồng một bạn thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 72928 hỗ trợ 100.000 đồng Facebook Elisa Lê hỗ trợ 200.000 đồng một bạn thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 25826 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Thảo hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thanh Trân Thanh Trần gì đó hỗ trợ là 50.000 đồng bạn Nguyễn Ngọc Ánh hỗ trợ 300.000 đồng bạn Ngọc Dung hỗ trợ 50.000 đồng và cuối cùng là em A Tiền hỗ trợ 300.000 đồng thì tổng cái số tiền là 35 triệu dành cho chương trình ngày hôm nay thì uh, Phước cũng là ờ, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý mạnh thường quân đã đồng hành trong cái mùa Covid này ờ, đang cũng rất là khó khăn nhưng mà vẫn với tấm lòng tương thân tương ái hỗ trợ cho bà con đặc biệt là hôm nay năm nay là Phước làm ở khu vực phường Hưng Thạnh Hưng Thạnh kết hợp với uh, Sư uh, Phượng rồi phước xin chân thành cảm ơn rất là nhiều dạ à, đây xích đây để cho cô nói cho nghe dạ, nam mô di đà phật thì à, kính thưa quý à, phật tử à, mạnh thường quân ở xa và ở gần dạ. cũng như là gia đình chú phước cần thơ đại diện cho đoàn từ thiện thì hôm nay cũng là cái ngày thân hạnh và niềm vui của chùa chúng tôi và chẳng những ở địa phương và ở quận cũng rất là chân thành tạ tạ công đức Dạ. thứ nhất thứ hai nữa là tại vì cái đầu dịch mà của covid chín năm nay thì rất là khó khăn những hoàn cảnh rất là đáng thương và nghèo khổ chẳng những có ờ, những tấm lòng những người rồi còn phải hy sinh mình dạ. rồi đóng đóng lao vào cái vụ mà uh, giúp cho những người bị bệnh dịch covid 19 hôm dạ. nay thì trước những cái mùa dịch này thì đúng là không thể nào mà để làm được cái cái từ thiện lớn đâu như gì được yeah. Dạ. nhưng mà cũng nhờ các vị ở xa ở gần trong và ngoài nước yeah. Dạ. đã đến và ủng hộ cho trường chúng tôi và địa phương ở đây thì thay mặt chùa An Long cũng như địa phương và uh, toàn thể bà con phật tử yeah. Dạ. uh, ờ, ở ở vùng này thì cũng xin chân thành uh, cảm ơn uh, các vị mạnh thường quân trong và ngoài nước yeah. cũng như là gia đình của chú Phước. Yeah. Yeah thì rất là cảm ơn và trước thềm năm mới thì xin à, chúc cho tất cả quý vị được à, an tâm an lạc à, vô lượng an khang chúc được nhật ý và luôn luôn hưởng được mùa xuân muốn gì được lấy đa tài đa lộc đa phú quý đắc tài đắc lợi đắc bình an a di phật a di phật rồi dạ. kính chào và hẹn gặp dạ, lại bye bye dạ. cô bác chị nha